Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở của tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em đi chơi bầu cua bịp đánh bầu cua bịp lắc bầu cua một cái bộ đồ chơi đó chính là thao camera bầu cua đấy thì à, cái bộ đồ chơi này thì anh em à, đã sử dụng qua và anh em nghe cái bộ đồ chơi thao camera bầu cua này quá nhiều rồi đúng không anh em thì tôi sẽ không à, giới thiệu dườm già để làm mất thời gian của anh em thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua để cho những anh em nào mà chưa biết hay là anh em đang có một ý định muốn mua và tham khảo cái bộ đồ chơi ờ, thao camera bầu cua này để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi mang lại cho anh em cái tỷ lệ chiến thắng là 100% anh em nhé thì giới thiệu với anh em đây nó chính là cái màn hình để cho anh em có thể quan sát được bên trong cái thau mà khi mà anh em lắc những cái bộ hột nhìn thấy 100% luôn anh em nhé và đây chính là cái thau camera mà bên cơ sở bên tôi đã làm vô trong cái thau này đó và đây nó chính là cái à, bệ sạc thì ờ, cái bộ đồ chơi thau camera này nó cải tiến hơn so với những cái bộ đồ chơi ờ, của đời cũ là nó sạc bằng bệ anh em chỉ cần ờ, mang theo một cục sạc dự phòng và một cái dây sạc cục Samsung như này thôi là anh em mang bất cứ đâu anh em có thể sạc được và anh em chơi được Đấy, không dườm già cắm kim cắm điện như những cái bộ đồ chơi thau camera cả của đời cũ là sạc bằng kim Đấy, cắm dây cắm điện cắm kim rất là dườm dà đúng không anh em thì bây giờ tôi đi vào tôi test nhanh cho anh em cái bộ đồ chơi này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé nai nai và gà anh em thấy không ạ khui này đó cực kỳ chuẩn nha anh em nhé rõ nét cực kỳ tiếp tục test cho anh em gà và tôm gà tôm nai Đấy. khui này đó anh em thấy sao cực kỳ chuẩn và nét nha anh em nhé thấy rõ 100 phần trăm gà nai một con hơi bị khuất Đấy. gà nai một con thì hơi bị khuất một xíu đấy anh em đánh hai con đó đúng không anh em à gà cá nhầm xin lỗi anh em lại bỏ qua chén này tôi nhìn nhờ này nai nai nai và tôm này nai nai và tôm anh em nhé đó không có chén nào phản tỷ lệ chuẩn xác 100% cá cua một con bị khuất đấy cá cua tiếp tục cá nai cua đúng không anh em đó rõ nét 100% anh em nhé đấy tiếp tục một chén cuối cùng cho anh em này nai cua cá bán nhà đánh nai cua cá đó anh em thấy sao ạ thì vừa rồi tôi đã test cho anh em xem cái bộ đồ chơi thao camera bầu cua này thì anh em cảm nhận cái bộ đồ chơi này nó báo như thế nào ạ Đấy, riêng tôi thì 100% không có chén phản anh em nhé Đấy. thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi thao camera bầu cua của bên cơ sở bên tôi thì anh em liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 để cho anh em tham khảo về cái bộ đồ chơi này và hiểu rõ hơn cách chơi của nó ra sao và cách sử dụng và cách sạc của cái bộ đồ chơi này nó như thế nào thì anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để anh em à, test hàng mua hàng anh em cứ lên bến xe miền Tây alo cho tôi tôi sẽ đón anh em anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi may mắn